Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý khách chiếc đồng hồ Rolex chính hãng không một rạp Daytona 116 515 LN. Đây là một chiếc đồng hồ new chính hãng à, nguyên hộp và đây là hộp sổ của chiếc đồng hồ. Đây là sổ thẻ. Chiếc đồng hồ này có size là 40 và phiên bản này chỉ có một size duy nhất là 40 thôi với sự kết hợp giữa hai màu vàng hồng và đen à, mặt kính Sophia bộ vỏ Oyster này được chế tác từ vàng nguyên khối ra AU750 18K vàng hồng Rue dây đeo này là Oyster Flex với sự kết hợp bên trong là lõi thép dây này được phát triển và cấp bằng sáng chế bởi Rolex trong lõi dây là một kim loại siêu đàn hồi rất đàn hồi và được bọc bởi chất dẻo đàn hồi màu đen chất lượng cao giúp chịu được các tác động môi trường và rất bền với khóa gập Oyster Lock và kết hợp với khớp nối EasyLink tức là để chúng ta dễ dàng tháo và sử dụng chúng ta có thể dễ dàng tăng chiều dài hoặc giảm chiều dài tầm cỡ 5 mm để tăng thêm sự thoải mái trong bất kỳ tình huống nào mà chúng ta muốn muốn cho nó thoải mái theo cái uh, sự tăng cân hay giảm cân của mình à, và thời tiết ngay lập tức sẽ rộng thêm 5mm với tính năng EasyLink kết hợp với khóa gập Autolock rất là đẳng cấp với tính năng chronograph thể thao à, với kim giờ kim phút kim dây chính và kim dây phụ ở nằm ở dưới góc 6 giờ và hai đồng hồ tròn hai bên góc 3 giờ và góc 9 giờ đây là đồng hồ ở số 30 đồng hồ góc 3 giờ này có số 30 chúng ta có thể đo được thời gian là 30 phút và đồng hồ ở góc 12 chúng ta có thể đo được 120 giờ khác biệt với đồng hồ direct hoặc là dead thì ở đây có 3 nấm nấm ở giữa là nấm chính để chúng ta điều chỉnh giờ và hai nấm này là chúng ta sử dụng cho tính năng Chrono Chiếc đồng hồ 116 năm 116515 này à, dùng bộ máy là Calibre 4130. Bộ máy 4130 này đã đạt chứng nhận độ chuẩn xác của Thụy Sĩ và đã trải qua các bài kiểm tra của Viện Kiểm định Đồng hồ Chronometer từ Thụy Sĩ. Đồng thời, máy đếm nhịp Chronograph được trang bị dây tóc vé chrome có khả năng chịu được cú sốc và thay đổi nhiệt độ lớn Vành đồng hồ này còn được thiết kế đơn khối giữa mặt kính và nằm cố định chắc chắn trên vỏ giữa đảm bảo độ chống thấm nước và chiếc đồng hồ này có thể trữ code lên đến 72 giờ tương đương với 3 ngày nếu chúng ta không đeo chúng ta cắt ở ngoài 3 ngày thì đồng hồ vẫn còn chạy vẫn trữ code được và chiếc đồng hồ Rolex 116 515 này có thể xuống dưới độ sâu là 100m vô tư mà sử dụng và đây với tính năng chronograph chức năng và tính năng chronograph thì à, hưởng ứng đến khi mà thiết kế ra sản phẩm này mẫu này thì người ta hưởng ứng đến cái nhà đầu led này hưởng ứng đến à, những cuộc à, thi bấm giờ từ thể thao hoặc là trong quân sự nói chung là chức năng này dùng để đo đo à, đo giờ rất là chuẩn à, trong thể thao và trong quân sự và trong bộ máy của chiếc đồng hồ Rolex trong chiếc đồng hồ Rolex 116515 à, bộ máy 4130 calibre này thì với tính năng trang bị của sợi dây tóc à, Chrome nữa thì với tính năng của sợi dây tóc này rất bền tạo sự à, an toàn ở mọi địa hình mọi địa hình khắc nghiệt về thời tiết cũng như là độ sâu cũng như là sự dao động vận à, vận tốc và di chuyển nói chung là mình hoạt động thoải mái vô tư mà đồng hồ vẫn giữ được độ bền và chạy chuẩn giờ chính xác và với tính năng chức năng và tính năng của Churorap thì uh, hầu như uh, nhà sản xuất của đồng hồ Rolex này hướng đến là để sử dụng vào mục đích là bấm giờ đo giờ để thể hiện những cuộc thi quan trọng à, thể thao hoặc là trong quân sự và bây giờ Kỳ Lăng sẽ đeo thử với sự kết hợp giữa hai màu vàng hồng và màu đen à, đen từ dây đen từ vòng bezo này và đen từ à, ba cái vòng tròn bên trong rất đầm tay rất chắc chắn và rất đã Và một điểm đặc biệt đẹp nữa là bao bọc xung quanh cọc số cũng có màu đen tạo thành điểm nhấn và chiếc đồng hồ này rất đầm đều từ chất lượng vàng đến màu sắc vàng cũng như là kết hợp giữa màu vàng hồng và màu đen vô cùng hài hòa và sang